Tại sao lại có rất nhiều nhà đầu tư bị bỏ rơi trong khi đó thị trường lại tiếp tục lên ầm ầm? Có lẽ một cô họ nói như vậy. Tại sao lại có nhiều nhà đầu tư khi mà chúng ta thấy là thị trường các cổ phiếu lên thì họ là những người bỏ rơi và họ không tham gia thị trường. Và họ chỉ khi tham gia khi nhà nhà người người đang gì ạ, à, đang treo trên đỉnh ngọn cây À, xin chào tất cả anh chị em và các bạn có mặt trong cái buổi tối ngày hôm nay. À, trong buổi tối hôm nay chúng ta sẽ nói về một cái tâm lý đó là bị bỏ rơi trong cái việc mà nhiều nhà đầu tư đã gì ạ à, đã không nắm bắt được chi phí hoặc là cơ hội không nắm rõ được cái thời gian để chúng ta tham gia vào thị trường đây là một cái à, một phần mà dũng biết rằng là đa phần rất nhiều anh chị em đây một dạng tâm lý mà chủ đạo trong đầu tư chứng khoán à, tại sao nó lại có những cái tâm lý chủ đạo như này câu hỏi là tại sao nó lại có những tâm lý chủ động như này à, như anh chị đã biết thì à, ở trên thị trường thì chúng ta thấy là có rất nhiều các hệ thống rất nhiều phương pháp đầu tư khác nhau chúng ta sẽ biết rằng là có những cái hệ thống mà chúng ta chưa nghe bao giờ nhưng có thể do một ai đó một ai đó có thể chia sẻ và chúng ta tin vào những hệ thống đó và chúng ta lại tiếp tục nghe theo sau đó chúng ta không có kết quả chúng ta lại tiếp tục nghe theo rất nhiều các hệ thống phương pháp khác nhau và chúng ta sau một thời gian chúng ta chẳng biết là mình đang dùng cái hệ thống phương pháp nào cả nên chính vì vậy cái tư duy là một trong những phần quan trọng cốt yếu để giúp cho các bạn có thể thành công trên thị trường chứng khoán hay không nếu các bạn thấy rằng là nếu chúng ta chưa có tư duy đúng trong đầu tư chứng khoán thì hãy dừng đầu tư bởi vì nếu chúng ta có đầu tư thì chúng ta cũng không có kết quả gì cả nếu chúng ta đầu tư thì chúng ta cũng không có lợi nhuận nếu chúng ta đầu tư thì cái lo lắng sợ hãi nó luôn luôn tiềm ẩn trong cuộc sống của chúng ta vậy điều gì sẽ diễn ra nếu chúng ta cứ tiếp tục lo lắng sợ hãi điều nó gì diễn ra khi một người nào đó họ nhận định là thị trường có thể giảm mạnh và chúng ta không có gì ạ có được cái hành vi để nhận biết được là cái điều đó nó có thể tốt hay là xấu điều đó nó có thể uh, lên khi họ nói thì có thể chúng ta sẽ bị ảnh hưởng với tâm lý của ai đó chính vì vậy chúng ta không có hành vi nhận biết nên dẫn đến chúng ta thường bị bỏ rơi trên thị trường đến khi ai đó mọi người bắt đầu có những cái gì ạ à? có mức lợi nhuận họ luôn luôn bắt đầu lên trên diễn đàn khoe những thành tích vượt trội thì điều đó lúc đó chúng ta lại tiếp tục tham gia vào và quá trình tham gia vào tham gia vào và chúng ta lại tiếp tục tham gia vào ở giai đoạn đầu thì chúng ta cũng có đôi chút về lợi nhuận và chúng ta cảm giác như rất tự tin và đấy là giai đoạn cuối của một chu kỳ và chúng ta gọi là giai đoạn chạy nước rút điều gì sẽ diễn ra sau một cái đoạn chạy nước rút chúng ta có niềm tin và lúc đó chúng ta gọi là chúng ta đang ở trên đỉnh ngọn cây à, bạn biết rằng là khi mà trên đỉnh ngọn cây thì điều gì sẽ diễn ra cây nó sẽ rung rất là mạnh đúng không cổ phiếu sẽ rung lắc rất mạnh nếu chúng ta bán ra cổ phiếu lại tiếp tục lên ngược lại chúng ta mua vào cổ phiếu ở giảm và cứ tiếp tục ở những trạng thái như vậy ờ, ở trong đoạn này thì cũng biết rằng là đã có rất nhiều anh chị em đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội với những cổ phiếu tiềm năng và họ cứ đợi là thị trường điều chỉnh à, bởi vì ai đó nói trên thị trường là thị trường sẽ điều chỉnh để chúng ta mua vào hoặc là thị trường có thể điều chỉnh rất sâu nên chính vì vậy họ bắt đầu tin vào điều đó bởi vì trong tâm thức hay trong tiềm thức của họ cũng đã có tư duy giống như vậy bao nhiêu anh chị em đã thấy rằng là nếu trong tâm thức hay là trong tiềm thức có một tư duy giống như vậy thì một ai đó nói rằng là thị trường sẽ giảm chúng ta sẽ tin ngay vào điều đó thì hãy comment số 1 đúng không ạ hãy comment số 1 tức là chúng ta thường là phản ánh với những cái gì mà chúng ta thấy rằng là nó giống với những cái gì mà chúng ta nói hello chúng ta sẽ thấy được điều đó không nếu anh chị em thấy được điều đó thì hãy comment số 1 ạ tức là nếu trong trận ngày mai các bạn thấy một cái cổ phiếu như là cổ phiếu uh, Hòa Phát nó tăng mạnh và các bạn có cái dự đoán thì tự nhiên các bạn sẽ mua vào đúng không sẽ mua vào và đó là lý do tại sao đúng không tại sau đó lại như vậy à, một bạn nào đó có hỏi là mặc áo đỏ thì nó chả liên quan đến thị trường lên hay xuống bởi vì chúng ta mặc định là áo đỏ là giảm đúng không ở Trung Quốc thì người ta thấy rằng là những cái màu đỏ là những màu tuyệt vời mang lại hạnh phúc cho người ta nên hãy gì ạ à, chúng ta gắn gắn nghĩa tất cả mọi thứ chúng ta gắn nghĩa cho cái việc mà nó tốt hay nó xấu là do chúng ta gắn nghĩa các bạn đúng không tốt hay xấu là chúng ta gắn nghĩa thôi chẳng có đỏ chứ ở đen bởi vì khi mà chúng ta gắn nghĩa ra thì rõ rõ ràng tiềm thức chúng ta những cái dấu ấn trong cái tiềm thức chúng ta nó làm cho sự sai lệch về mọi hành vi chúng ta có thể có một số bạn sẽ thấy rằng là à, từ trước nay chúng ta mua một cái cổ phiếu nào đó chẳng hạn như Vinamilk là không may và mua lần nào cũng bị thua lỗ bởi vì chúng ta là gắn nghĩa cho cái việc mà chúng ta không may mắn nên chính vì vậy thường là chúng ta sẽ mua ở lúc mà nó tồi tệ nhất nên chính vì vậy nếu anh chị em à, anh chị em nào thấy thì rõ ràng chúng ta sẽ thấy được đó à, có rất nhiều các bạn ở đây Dũng nói các bạn đây này Ờ, nếu các bạn khi mà các bạn theo dõi những chương trình của Dũng thì các bạn sẽ thấy là sẽ có những cổ phiếu Dũng sẽ chia sẻ những thời điểm mua rất là, rất là tuyệt vời nhưng có những cổ phiếu Dũng sẽ lờ đi bởi vì những cổ phiếu đó nếu chúng ta sẽ bị đeo bám quá nhiều thì điều gì sẽ diễn ra các bạn sẽ thấy rằng điều gì sẽ diễn ra nếu cổ phiếu nào các bạn chưa trích đủ mà các bạn lên diễn đàn các bạn hô hào các bạn bảo là cổ phiếu đó sẽ lên thì điều gì sẽ diễn ra câu hỏi điều gì sẽ diễn ra nếu một cổ phiếu mà các bạn nó chưa tích lũy đủ và bạn mua vào thì điều gì sẽ diễn ra và lúc đó nó bị rũ bỏ thì bạn bảo là số bạn bạn sẽ nói một ai đó nói là cái cổ phiếu nó không tốt và chính cái điều này nó sẽ làm cho chúng ta biết thường cho nó bị bỏ rơi nhưng mà cổ phiếu sau khi nó rũ bỏ chúng ta trước khi lên cũng biết rằng một số anh chị em đã nhận ra những cổ phiếu có thể có tốc độ tăng trưởng rất mạnh trong có thể một vài phiên tới Ờ, có thể các bạn sẽ thấy là những cổ phiếu đó chúng ta có thể biết trước thậm chí là chúng ta có thể dự đoán là thời khắc nào nó lên nhưng có rất nhiều anh chị em sẽ không nhận biết điều đó và phiên ngày mai họ sẽ bán ra những cổ phiếu tuyệt vời như vậy điều gì sẽ diễn ra có một ai đó đã mua những cổ phiếu tuyệt vời như vậy và họ có thể lãi được 20 30 phần trăm thậm chí nhiều hơn và điều gì sẽ diễn ra với những người mà sau khi họ đợi lâu quá họ nghĩ rằng là cổ phiếu đó bị nặng mông họ nghĩ cổ phiếu đó không thể lên được và họ sẽ bán ra họ bán ra và cổ phiếu tiếp tục lên và chúng ta sẽ thấy là họ bắt đầu đổ lỗi nên cái buổi tối hôm qua Dũng có nói là chịu trách nhiệm hoàn toàn vào những quyết định của mình đó là một trong những cái tố chất của người thành công có một số bạn thì nói rằng là đây không phải là cái phần quan trọng nhất dù bạn có kỷ luật hay không kỷ luật thì bạn phải chịu trách nhiệm nếu bạn làm bất cứ điều gì thì bạn cũng phải chịu trách nhiệm đầu tiên tại vì cái vấn đề là chịu trách nhiệm cho hành vi của mình là một trong những phần quan trọng nhất chứ không phải là kỷ luật nó đến là từ đâu ạ đúng không kỷ luật nó đến từ đâu nên nếu chúng ta thấy là kỷ luật hay là quản trị rủi ro hay là bất cứ điều gì chăng nữa thì cái việc là nếu bạn quản trị rủi ro thì bạn phải nhận trách nhiệm hay chịu trách nhiệm cái khoản thua lỗ của mình để rút ra bài học nếu bạn cứ vẫn quản trị rủi ro mà bạn không chịu trách nhiệm trên vấn rủi ro của bạn thì những bài học đấy nó còn tiếp tục diễn ra với đầu tư của bạn hay không nên một số bạn sẽ nhìn thấy những cái thông điệp mà Dũng chia sẻ nếu chúng ta nghe một cách gì dạ, à, hời hợt thì chúng ta chỉ nhận những thông tin hời hợt nếu chúng ta nghe một cách là dạ, một cách thực sâu lắng thì chúng ta sẽ nhận được những thông tin sâu lắng bởi vì những cái cái thông điệp mà Dũng muốn chia sẻ với các anh chị em ở đây là những thông điệp cốt lõi ở đây Dũng muốn nói các anh chị em một cái điều mà chúng ta sẽ thấy là có rất nhiều những anh chị em sẽ không thể hiểu được bởi vì chúng ta chưa bao giờ giao dịch trên thị trường hoặc là chúng ta chỉ giao dịch trong cái khoảng thời gian rất là ngắn nên việc của chúng ta chưa có trải nghiệm và khi mà chưa có trải nghiệm thì chúng ta lại tiếp tục những người mà chúng ta ít trải nghiệm thì lại những người hay phán xét nhiều nhất còn những người mà người ta trải nghiệm nhiều người ta đã có những nỗi đau người ta có những thành công người ta có những thất bại nên chính vì vậy họ là những người mà hiểu rõ nhất về thị trường nên những cái chương trình mà Dũng chia sẻ ở đây Dũng tin chắc rằng là nó sẽ giúp chúng ta rất nhiều khi mà chúng ta đặc biệt là những người mà anh chị em đã đầu tư lâu năm và đang bị thua lỗ những chương trình mà Dũng chia sẻ phần lớn là những người mà đã trải nghiệm lâu năm và bị thua lỗ thường xuyên sẽ là những người mà có thể hiểu rõ nhất hoặc những anh chị em đầu tư lâu năm mà chưa có lợi nhuận hoặc những anh chị em đầu tư rất nhiều hệ thống phương pháp mà không có kết quả nó không phải là dành cho những anh chị em mới f0 mà chưa biết cái gì cả xong vào để nói một cái điều đó nó không vui vẻ ờ, nhưng nếu anh chị em là f0 thì nó cũng rất tuyệt vời vì chúng ta đã nhận thấy là một cái hệ thống phương pháp nó giúp cho mình định hướng ngay từ đầu chứ không phải là chúng ta cần phải gì ạ cần phải để đi học quá nhiều các hệ thống phương pháp khác bởi vì nó giúp chúng ta phải tư duy đúng vậy tư duy đúng là gì ạ tư duy đúng là nó làm hệ một hệ thống nó phù hợp với tính cách với con người với số tiền số vốn những cái thời gian tại vì chúng ta thấy là chúng ta phải tận dụng tất cả những đòn bẩy đòn bẩy về thời gian là đòn bẩy quan trọng nhất ở tất cả chúng ta cũng có 24 ngày giờ trên ngày đúng không ạ chúng ta cũng chỉ có sống khoảng độ 8 đến 90 năm nhưng có những người người ta cực kỳ thành công có những người thì lại thất bại liên tục ở số thời gian giống như nhau nhưng nếu chúng ta tận dụng vào đòn bẩy thời gian thì làm sao chúng ta có thể có nhiều lợi nhuận hơn những người khác được đúng không làm sao chúng ta được chơi kiếm nhiều nhận được nên chúng ta tận dụng vào đòn bẩy thời gian là một trong những phần quan trọng nhất những cổ phiếu mà bạn tận dụng được đòn bẩy thời gian thì nó có thể giúp cho bạn lợi nhuận có thể gấp 5 thậm chí gấp 100 lần nhiều trăm lần so với người khác nên nếu bạn biết rằng những cổ phiếu nào ngày mai nó sẽ tiếp tục nó tăng và có những cổ phiếu nào các bạn không thể tham gia mà có thể rút ra trong cái phiên ngày mai nhiều điều đó có thể nghe nó vẻ nó là một cái gì đó nó là rất xa xỉ nhưng thực tế trên thị trường chúng ta có thể biết được những điều đó có được một số các bạn đã nhìn thấy những cổ phiếu mà hôm kiếp trước chúng ta chia sẻ nhưng tuy nhiên có thể hôm nay nó chưa tăng nhưng đó những cái cơ hội đó là những chi phí mà bạn cần phải quan sát bởi vì những cái món món hời hay là những cái chúng ta là viên kim cương nó được à, nó có thể nó được giấu trong một cái à, túi mà nó chúng ta không được xinh xắn lắm mà bạn có thể coi thường nó nhưng có thể ngày ngày mai ngoài kia khi cổ phiếu nó tăng như vũ bão thì bạn sẽ không nhận được nó bởi vì nó là cái điều gì các bạn ạ Dũng mong rằng là các bạn sẽ rất là nếu chúng ta uh, chúng ta biết rằng là khi mà chúng ta chia sẻ quá nhiều cổ phiếu một số anh chị em chúng ta sẽ không biết là tại sao chúng ta mua nếu trong lần 10 lần mua chỉ cần một hai lần họ bị sai họ vẫn có quyền trách móc chúng ta nên hãy cho họ cái chiến lược để họ đầu tư thành công thay vì cho chúng ta những con cá bởi vì thực tế có những con cá không phải cũng những con cá nào nó cũng giúp chúng ta gì ạ à, có thể ăn một cách nhanh chóng ngon lành cả và có những con cá nó có thể những con cá ờ, gọi là con cá lóc có những con cá mà chúng ta biết rằng là nếu chúng ta không biết chế biến thì chúng ta có thể gặp những cái gì ạ à, rủi ro rất là cao nên việc mà chúng ta cần có một cái hệ thống phương pháp đầu tư phù hợp với tính bản chất con người của chúng ta đó là một phần quan trọng ở trong buổi tối hôm nay đó là những cái lời tâm sự của Dũng dành cho anh chị em đó là ở trong lần này Dũng biết rằng rất nhiều anh chị em đã bị bỏ rơi rất nhiều anh chị em đã bị một vài cổ phiếu bị rút bỏ và chúng ta bắt đầu có những điều mất niềm tin và những cổ phiếu tương tự như vậy Dũng có biết rất nhiều anh chị em đã gì ạ có những kỳ vọng rất lớn vào những cổ phiếu của mình sau đó nó không lên và sau đó chúng ta bán ra và cổ phiếu lại tiếp tục tăng ẩm ẩm à, thông thường thì trong đầu tư nó có hai cái cơ hội lớn nhất mà để chúng ta sẽ kiếm được nhiều lợi nhuận đó là lúc mà thị trường suy thoái nặng lúc mà nền kinh tế giảm rất là sâu và lúc đó thị trường bắt đầu hồi sụp thì những cổ phiếu nó tăng rất là mạnh chúng ta gọi là sóng hồi hoặc là lúc mà thị trường bắt đầu kinh tế nó bước vào giai đoạn cuối một chu kỳ với thị trường chứng khoán Việt Nam thì Dũng tin chắc đây là một cái giai đoạn hồi phục của nền kinh tế bởi vì khi chúng ta biết rằng là thế giới covid đang được gì ạ à, được kiểm soát khá là tốt à, chúng ta biết rằng là rõ ràng những cái nước trên thế giới cũng đang kích thích khá là mạnh à, dòng vốn đã được lưu thông tất cả mọi thứ đang được tốt dần lên đặc biệt ở Việt Nam chúng ta thấy rằng là bất động sản cũng đang quay cuồng tăng tốc có rất nhiều thứ cũng đang tay cuồng tăng tốc những cổ phiếu ngân hàng từ đầu năm Dũng chia sẻ đó là những cổ phiếu tốt nhất thị trường nhưng có một số anh chị em chỉ mong muốn nó lên thật nhanh giai đoạn bầu bao giờ cũng là rất khó khăn mọi thứ nó đều lên nó tạo ra những cái gì ạ à? nó cái tạo ra một cái tích lũy bền vững nhưng chúng ta không mong rằng là chúng ta không muốn là cổ phiếu nó đi quá chậm mà chúng ta chỉ mong muốn là cổ phiếu nó đi thật nhanh để chúng ta kiếm lợi nhuận nhanh và chúng ta sẽ mất hết cơ hội hôm nay các bạn hỏi là MBB còn mua đấy không Dũng nói rằng là cổ phiếu đó đã bị qua mất hai điểm mua rồi ạ à? khi mà chúng ta mất qua hai điểm mua rồi bây giờ chúng ta đợi nó điều chỉnh mà nó không điều chỉnh chúng ta gọi là những nhà đầu tư bị bỏ rơi và rất nhiều nhà đầu tư bị bỏ rơi trong những câu chuyện như vậy nếu anh chị em nhìn vào đầu năm có rất nhiều nhà đầu tư rất nhiều chuyên gia bảo thị trường đã đặt hai đỉnh và nó có thể tạo ra một cái đợt giảm mạnh nhưng với Dũng với cái việc mà Dũng có hơn 10 năm kinh nghiệm Dũng biết rằng khi nào thị trường có thể gì ạ có thể giảm mạnh biết rằng khi nào thị trường có thể tạo ra chúng ta những món hời và đây chính là những món hời nếu anh chị em biết tận dụng biết tận dụng những cổ phiếu để chúng ta làm đòn bẩy ở ờ, cho một cái chu kỳ cuối đó là những cái đợt chạy nước rút năm 21 22 có thể là năm mà chúng ta bước vào những chúng ta gọi là uh, thị trường mới nổi và khi thị trường bước vào mới nổi thì anh chị em hãy trang bị cho mình đó là gì ạ à? công cụ hãy mài gươm mài dao mài gì ạ à? mài búa để chúng ta đi chặt cây chứ đừng chúng ta tiến thẳng vào rừng để chúng ta chặt cây để chúng ta đốn củi thì chúng ta chẳng được cái điều gì cả nên các anh chị em ở trong cái bài này tôi chỉ muốn thông điệp cho anh chị em hãy học cách để chúng ta đầu tư thành công hãy học cách để chúng ta có gì ạ có cách để chúng ta kiếm được nhiều tiền nhất học cách để chúng ta quản trị rủi ro tại vì quản trị rủi ro nó là phần cực kỳ quan trọng có thể là một trong những yếu tố quan trọng nhất nhưng chịu trách nhiệm nó còn quan trọng hơn hôm qua có một bạn bạn nói là chịu trách nhiệm nếu bạn không chịu trách nhiệm thì bạn có quản trị rủi ro thì cái rủi ro đấy nó cũng chả có ý nghĩa gì cả nên nếu bạn còn thắc mắc gì đó với những cái gì chia sẻ của Dũng thì chúng ta có thể nói chuyện nhau một cách thật thoải mái thay vì có những cái điều gì đó nó không thật vui vẻ bởi vì chương trình này là chương trình gì dạ, à, của Dũng là chương trình là truyền cảm hứng cho những anh chị em đầu tư chứng khoán biết cách đầu tư chứng khoán biết cách tư duy đúng biết cách làm sao để kiếm được nhiều lợi trăm phần trăm lợi nhuận có thể 50 có thể 100 phần trăm thậm chí nhiều hơn những con số nhỏ hơn thì thường Dũng không nghĩ đến bởi vì đây là chương trình dành cho những chiến lược đầu tư tăng trưởng nên khi thị trường mà nó bước vào giai đoạn suy thoái Dũng có thể đứng ngoài Dũng có thể đi chơi có thể đi du lịch hay có thể làm điều khác Dũng không bao giờ đầu tư khi mà thị trường nó bước vào giai đoạn suy thoái chỉ tập trung vào những giai đoạn tăng trưởng chỉ tập trung vào những cổ, cổ phiếu dẫn đầu chỉ tập trung vào những siêu cổ phiếu chỉ tập trung vào những cổ phiếu tốt nhất chỉ tập trung vào quản trị rủi ro tất cả những yếu tố đó sẽ làm cho chúng ta thấy là có một cái danh mục tuyệt vời hơn chúng ta chỉ cần 5 hoặc 6 cổ phiếu là nhiều chứ phải cần 3 đến 4 50 cổ phiếu có nhiều đời nhà đầu tư thì có 2 đến 30 cổ phiếu làm sao có lợi nhuận cao được 10 cổ phiếu là quá lớn rồi nên rõ ràng hãy gì ạ à? hãy nhà đầu tư chân chính hãy nhà đầu tư chuyên nghiệp hãy mô phỏng những người thành công à, hãy mô tìm những người giỏi nhất để chúng ta mô phỏng và hãy đọc những cuốn sách của những người thành công để chúng ta biết rằng là những cái việc mà chúng ta học để đi nhanh hơn người khác nên tích lũy tích lũy kiến thức hay là lượng đủ thì chất sẽ đổi ờ, trong cái chương trình này là nhẽ là Dũng sẽ làm một chương trình đó là bản tin giữa tuần nhưng về thời gian nó có hạn nên Dũng không có dành nhiều đủ thời gian để chia sẻ hết với anh chị em chỉ mong rằng là trong những cái chia sẻ ngắn ngủi này uh, giúp cho chúng ta có những cái cảm hứng tốt hơn về thị trường giúp chúng ta có một góc nhìn về thị trường bởi vì ờ, thị trường của chúng ta nó đang có những cái mỏ kim cương chứ không mỏ vàng nên rõ ràng với những cái kim cương nó đang sắp lộ diện chúng ta cần phải biết làm sao để khai thác những điều đó Dũng tin chắc rằng là một số anh chị em đã nhìn ra những cái viên kim cương đấy rồi một số anh chị em thì chưa nhìn ra tuy nhiên thì sau những cái quá trình mà Dũng đã bật mí thì Dũng tin chắc rằng là một số anh chị em đã biết ờ, ở đây không có đúng có sai tất cả mọi thứ đó là những cái trải nghiệm của chúng ta nên mong rằng là sẽ nhận được những cái câu hỏi tuyệt vời nhất cũng như là những cái phản hồi tuyệt vời nhất của anh chị em một lần nữa thì xin cảm ơn tất cả anh chị em và các bạn đã lắng nghe những chia sẻ của Dũng trong cái buổi tối ngày hôm nay à, chúc anh chị em thật <clears throat> nhiều niềm vui thật nhiều hạnh phúc bởi vì trong một vài phút nữa Dũng phải vào lớp rồi ạ nên uh, có lẽ là hẹn lại anh chị em và một lớp đó là bí mật đầu tư vào tối ngày mai đây là lớp đầu tư cho nhà đầu tư miễn phí nó dành cho nhà đầu tư F0 nó dành cho nhà đầu tư lâu năm mà gì ạ à, bị thua lỗ lâu năm bị thua lỗ nó dành cho nhà đầu tư mà không có gì ạ à, không có một hệ thống đầu tư nào cả nó dành cho những nhà đầu tư mà muốn cải thiện hệ cải thiện được cái tư duy đầu tư của mình nó dành cho tất cả anh chị em muốn hiểu biết rõ hơn thị trường nên dũng rằng là mong rằng là nếu anh chị em nào muốn tham gia thì phải đăng ký ngay bởi vì sau khi buổi ngày mai thì đó là chúng ta sẽ đóng vào và chúng ta sẽ phải đợi thêm một tháng nữa hoặc là có thể nhiều hơn nữa để chúng ta có thể học tiếp nên chính vì vậy hãy đăng ký ngay để chúng ta có thể học được à, còn rất nhiều chương trình khác nữa nhưng đây là cái khóa học mà Dũng miễn phí dành cho đó là khóa học bí mật đầu tư chứng khoán một lần nữa xin cảm ơn tất cả anh chị em và chúc anh chị em thật nhiều để vui nhớ đăng ký kênh đăng ký kênh đăng ký kênh để chúng ta sẽ tiếp tục lắng nghe những chia sẻ của Dũng vào tối ngày mai xin cảm ơn rất nhiều và hẹn gặp lại chúng ta vào tối ngày mai chúc các bạn thật nhiều niềm vui thật nhiều năng lượng thật nhiều sức khỏe xin cảm ơn bye bye